Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là một podcast mà mỗi tuần Hằng sẽ được trò chuyện với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại. Chào mừng Nga đến với Du học chữa lành. Rất là cảm ơn Nga đã dành thời gian để à, chia sẻ và nói chuyện với hằng ngày hôm nay. Không biết là trước hết Nga có thể giới thiệu đôi chút và gửi lời chào cho đến mọi người đang nghe được không? Ừ, chào Hằng và chào tất cả mọi người. Mình là Nga. Um, mình uh, hiện tại đang sống ở Pháp, đang học ở Pháp nhưng mà đang trong kỳ nghỉ thực tập cho nên là mình, à, chuyển qua Bỉ để bắt đầu làm thực tập. Thì, à, hiện tại thì, à, mình cũng vừa mới đặt chân đến trời Âu vào tháng 1 năm nay, cho nên là mọi thứ nó cũng còn rất là bỡ ngỡ, cho nên là câu chuyện của mình nó cũng sẽ khá là hay ho với lại, à, ừ, tất cả mọi người, cho nên là mọi người hãy đón nghe câu chuyện của mình ha. Ờ, rồi, cảm ơn Nga, một câu giới thiệu rất là <laughs> marketing ha. <laughs> Ờ, chắc là câu hỏi đầu tiên sẽ hỏi là trước khi mà đi du học á, và sau khi đi du học thì cái bữa ăn sáng của Nga đã thay đổi như thế nào? À, về bữa ăn sáng thì hồi xưa là, à, nói nói nói chung về là về bữa ăn ha, ví dụ như là hồi xưa là Nga đi theo một cái chuẩn mực rất là, à, đặc biệt là buổi sáng là ăn nhiều, buổi tối là ăn ít. Nhưng mà từ khi mà qua đây một cái là bắt đầu buổi ăn sáng nó nó chỉ còn là những cái bánh croissant hay là uh, ly trà nho nhỏ với lại những cái bánh ngọt thì nó đã thay đổi một cách chóng mặt buổi sáng hồi xưa ở Nga là uh, cơm tấm phở bún bò bánh mì còn bây giờ chỉ là rất là đơn giản theo kiểu kiểu kiểu Âu <laughs> Trời, nghe bữa sáng Việt Nam rất xôi xôi thịt nhá. <laughs> Toàn ăn ăn rất nhiều protein, đúng không? Rồi ăn cơm tấm ờ. buổi sáng là, kiểu, niềm mơ ước, eo, bên này không thể nào mà tìm được mua cơm tấm luôn. Qua đây mới đầu cũng bị sốc, đâu có biết ăn cái gì đâu, xong mới thấy thôi mọi người thì ăn sao mình ăn vậy. Thế là bắt đầu cũng phải tập tập theo. Đó là hồi xưa là cứ hả, sáng là mở mắt ra là chạy xe, đi làm chạy xe tới chỗ đó làm cái kịch rồi ăn tô phở xong đi làm, còn bây giờ là sáng có hôm mới vào tháng 1 lạnh quá đâu có làm được cái gì bắt đầu hả co ro cúm rúm rồi xong phải chạy đi hấp bánh hấp cơm này ờ, hấp hấp hấp hấp bánh nướng bánh ăn rồi chét với lại cham với lại uh, thịt nguội trời ơi nó khác Cả trời, cả đất luôn chứ không phải là khác thường nữa. <laughs> Ăn xong muốn về luôn, kiểu, tại vì ở Pháp cũng rất là nổi tiếng với mấy cái như là croissant rồi là macar macarons các kiểu, ăn là <laughs> rất là thanh tịnh nhưng mà cũng rất mập á, <laughs> rất là nhiều đường á, phải không? Không không biết làm sao mà ăn xong á, cái mặt lúc nào cũng tròn que <laughs> Ở Việt Nam thì ăn thịt, ăn cá nhiều mà hả, mặt húp rộp, qua đây hả, ăn bánh không à, <laughs> mặt tròn xoe luôn, <laughs> như Doraemon vậy không sao, mặt càng tròn càng xinh. thì Cho, hàng tò mò một tí là không hiểu vì sao mà Nga lại chọn nước Pháp để để đi du học và hiện tại thì đang học ngành gì ở Pháp nhỉ? Thiệt ra là Nga không có chọn Pháp nhưng mà là Pháp chọn Nga lần à. đầu á là ờ à, lần đầu là nga đang tính là đi du học anh giống như tất cả mọi người anh là một cái đích đến rất dễ rất đơn giản chỉ cần nộp agency gọi rồi làm giấy tờ thủ tục và đã có sẵn hết mọi cái thứ trên đời và mình cũng chẳng cần phải đi học một thứ tiếng nữa thì cho đến khi là uh, tháng 9 năm 2021 là th- là năm vừa rồi thì dịch bắt đầu tất cả mọi đơn là bị ứ động lại thì trong thời gian dịch thì nga cũng rảnh cho nên là nga search những cái top hai ranking của những cái nước khác nhau ví dụ như ở ba lan hay là ở pháp này nọ thì nga cũng nộp một kiểu nộp nửa vời tại vì mình cũng đã xác định là mình đi anh rồi mà chẳng qua là mình nộp thêm cho nó có cơ hội thôi thì vô tình tháng 9 kẹt lại thì bắt đầu nộp tất cả mọi người nộp qua tháng 1 năm 2022 thì bây giờ mấy trường là nhiều nhiều applicant quá cho nên là các các trường là bắt đầu trả lời rất chậm hoặc là đánh rớt mình những cái cái lý do rất là ngớ ngẩn ví dụ như là nga học hệ đại học 3 năm ở Việt Nam thì họ nói là không có chính quy cho nên họ đánh rớt nhưng mà cái đó nó rất là ngớ ngẩn họ phải nhìn vào những cái gọi là mình đạt credit như thế nào hoặc là uh, những môn mà mình học thì lúc đó thì mới là chính xác thế là một vài trường bên Anh thì cái mid ranking của trường những cái trường mà mid ranking á, thì họ họ đánh rớt còn những trường high ranking thì mình lại không có đủ học có tiền học phí để nộp thế là một hôm vô tình ngồi buồn quá cái bên trường bên pháp là cash nga đang học thì gọi cho nga là ơ mày đang nộp giữa chừng thế mày có muốn mình nộp tiếp không thì nga mới nói là ờ à, thôi cho mình một cơ hội thế là nga nộp vào pháp và đi pháp thôi kiểu trước trước ngày đi pháp 40 ngày nga mới xác định là à mình đi pháp thế là tất cả mọi thứ thay đổi trên đời nào là phải bắt đầu đau app Duolingo về để học tiếng Pháp rồi nào là phải coi Pháp như thế nào như thế nào tức tất cả thay đổi chỉ trong vòng 40 ngày thì đó thì thực ra là Nga không hề chọn Pháp và ừ. nhưng mà cơ duyên nó đến thì um, hiện tại Nga đang học uh, marketing master ở ở ở Pháp uh, ở thành phố Bordeaux Thành phố nổi tiếng về rượu vang, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> sao uống được mấy chai rồi? <laughs> Thực ra là cái ngày đầu tiên mà đi siêu thị là đâu có mua cái gì đâu, mua táo với lại mua chai rượu. Mình xác định là qua đây là buồn lắm thôi, cái mình mua rượu. <laughs> Mà bên đây rượu rẻ lắm, kiểu 4 năm đồng, 4 năm đồng là tính ra tầm 4 nhân 3 là tầm 100 đến rưỡi là đã có một chai rượu mà kiểu uống hoài uống hoài uống hết thế là cứ ngày qua ngày uống rồi mời chủ nhà uống rồi chủ nhà mời lại mình uống <laughs> vui ha 40 ngày 40 ngày để gọi là chuyển hướng một cách ngoạn mục từ Đúng. Anh sang Pháp thì không biết là trước lúc mà đi thì cảm xúc của mình như nào và khi mà sang đến nơi thì mình thấy như thế nào ừ. thì thật ra là Nga đã chuẩn bị du học từ trước rồi cho nên là đã xác định là mình sẽ bị sốc văn hóa rất nhiều và cũng đã chuẩn bị cái tư trang tại vì thật ra đối với Nga là Nga đi làm đã bốn năm à, 5 năm ở Việt Nam rồi cho nên là cái việc là mình đã trải nghiệm những cái việc khác nhau trên đời cho nên là mình nói là à lần này là sốc văn hóa và đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng sốc văn hóa nhưng mà vào đây sốc thiệt <laughs> sốc như nào kể coi <laughs> sốc um, sốc theo kiểu là tức là bên đây là mọi người không hề nói tiếng anh mà thành phố này nếu mà ở Paris á, thì các bạn có thể có tiếng Anh thì các bạn có thể sống sót được, qua bên đây là không hề có tiếng Anh. Và thế là tất cả bắt đầu là, ờ, nào là làm giấy tờ cũng phải làm tiếng Pháp, rồi nào là mở, ờ, mở mở bank account cũng phải là tiếng Pháp. rồi ơi, Nga bây giờ á ôm cái điện thoại như là ôm con, hồi xưa là không bao giờ cầm điện thoại tại vì rất là ghét nhìn màn hình bây giờ là ôm điện thoại là coi như là nhìn màn hình là coi như Google Translate <laughs> từ English qua French rồi xong hả cái gì cũng phải nhờ tới app Duolingo thế là thế là phải uh, ôm cái điện thoại rồi đó đó là một cú sốc là lúc nào mình cũng phải ôm điện thoại lúc nào mình cũng giữ khư khư và lúc nào mình ra đường mình cũng không có nói chuyện được với ai hết thì bước qua đây nga cũng không hề quen ai cho nên là mọi cái coi như là giống như là đi học tiểu học vậy đó cái gì cũng mới rồi uh, sốc cả về văn hóa về khi mà mọi người nói tiếng tiếng Anh mà bằng giọng Pháp tại vì khi mà ví dụ như là ví dụ như là uh, khi mà mọi người kể về cái chuyến đi của họ nha họ nói là I went to the mountain ví dụ như người Anh họ nói là à I went to the mountain last weekend thì bên đây họ họ lòng tiếng Pháp vào ví dụ như là I went to the mountain uh, last weekend nhóm hỏi là ủa mình tên là gì ta cái nói chuyện một hồi nó mới nói là à mình tên là mountain <laughs> thật ra là nhiều khi mình không hề theo kịp cái câu chuyện của họ rồi nhiều khi mình cũng không có bạn nữa cho nên là sốc coi như là vừa lạnh vừa không có bạn rồi còn vừa cái tiếng lạ quá tiếng anh mà giọng pháp rồi bập bẹ bập bẹ thế là hả kiểu như là không không có ai trên đời này luôn còn mẹ thì lúc nào cũng gọi điện chị các chị với lại các mẹ lúc nào cũng gọi điện là à sao rồi khỏe không thì mình ồ lúc nào cũng khỏe khỏe nhưng mà mình nói trời nhưng mà mình không hề khỏe tức là mình biết là mình khỏe về về vật chất là à mình vẫn có một vài số tiền mình chi trả ngay từ thời gian ban đầu nhưng mà tinh thần mình không hề ổn cái gì mình cũng phải từ đầu thế là ngay tuần đầu tiên nga phải bắt đầu uh, search cái hội uh, uh, hội uh, hội expat ở Bọc Đô hoặc là hội người Việt sinh viên Việt Nam ở Bọc Đô thì đã search từ trước rồi nhưng mà mình muốn đẩy quá trình nó nhanh hơn thế là hả hết đi gặp người này tới đi gặp người kia để cốt để kiếm bạn các kiểu trời ơi mà ai cũng có có chung một nỗi lòng tức là cái bạn nào mà qua bên đây là ví dụ như các bạn mà nga gặp là ví dụ như là à đi theo diện là uh, qua đây học tiếng pháp hoặc là đi theo diện là qua đây là cùng với lại partner của họ có, có cho nên là ừ, định cư qua đây thì ai cũng có một cái một cái nỗi lo giống mình cho nên từ từ mình mới thấy là à sao cái nỗi lo của mình ai cũng gặp phải cho nên là mình mới nói là ừ thôi không sốc nữa <laughs> từ từ uống ly rượu vang rồi ta lại tiếp tục làm <laughs> <laughs> ơi kiểu đúng là rượu vang và bánh mì là một cái phong cách rất là pháp kiểu đi đâu cũng thấy mấy mấy chị ở miền quê nước pháp cầm một cái baguette rất dài xong rồi là có một chai rượu vang ở bên ở bên bên tay còn lại á trời rất fancy trời thế cái cái cái giai đoạn mà lên hội sinh viên để mà tìm người kết nối hay là lên hội expat để tìm người kết nối thì là khoảng mấy tháng sau khi sang hay là sang cái là kiếm luôn thật ra là khi mà nga qua là tuần đầu tiên là nga là cảm thấy cô đơn rồi tại vì cái tính của nga là nhanh cái gì cũng phải nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh cho nên nhiều khi mình thấy mình mình mình mình mình mình nhanh quá nhưng mà may mà nhờ cái nhanh đó là ngay từ cái tuần thứ hai là nga qua đây là nga đã kết được bạn và cái tuần thứ hai đó nga cũng đi uống cà phê với lại các bạn expat rồi cũng quen bạn mới rồi cũng cái tuần đó là cũng đi đánh cầu lông với lại các bạn um, hội Việt Nam luôn cho nên là uh, mình cảm thấy là mới tuần thứ hai là mình đã như vậy là mình cũng đã thấy ổn rồi uh, nhưng mà thật ra là cái thành phố Bạc Đô nó khá là nhỏ cho nên là mình có thể thu xếp được nó nhanh ví dụ như là à mình chỉ cần nhắn tin cái bạn cho nó là à bạn mới qua hả tụi mình gặp nhau không là thế là ô hôm sau là đi gặp nhau liền hoặc là hội sinh viên Việt Nam thì à thứ bảy hàng tuần chơi đánh cầu lông thì ok mình bước vào là đi chơi đánh cầu lông được liền rồi, kiểu như là, cái gì nó cũng tự nhiên nó cũng mình mình muốn, cái xong nó tự nhiên nó cũng tới với mình. Cho nên là mình muốn có bạn thì bạn cũng tới, mình muốn đi đi đi đi đánh cầu lông hoặc là đi thể dục thể thao cũng có bạn thích hợp với mình tới. Cho nên là <laughs> thời gian nó cũng gấp rút là một hai tuần là mình đã có bạn mới, cho nên là cũng Trời khá ơi, là ừ, vậy ừ, là quá nhanh. hên rồi á. Ừ, ừ. Ờ, quá quá hên rồi á. Thế bây giờ sau sau khi mà bây giờ là tháng 6 đúng không? À, tháng 7 rồi. Ở ở châu Âu khoảng 6 tháng rồi thì có có cảm thấy là có một cái lúc nào đấy mà mình thấy <laughs> là lựa chọn đi du học của mình không đúng lắm không? Thật ra là thật ra là đương nhiên là có nhiều đêm mình cũng cũng có cái suy nghĩ đó. Tại vì ngay từ ban đầu á là nga đi du học là là do đọc nhiều thông tin ví dụ như là à nga ấn tượng là à à, hồi xưa có cái bài báo là 39 người chết ở khi mà vượt biên bằng xe tải à, và hầu hết là người Việt Nam thì khi mà đọc đó rồi xong nghe tin tức là nó nói là ủa sao kỳ vậy ta à, mấy người đó giàu vậy mà tại vì đi thì cũng phải có một hai tỷ trong tay những người đó giàu như vậy thì tại sao họ cũng phải trả cho một cái số tiền mà phải họ phải đánh đổi cái mạng sống rồi trong cái thời gian mà bị lockdown thì nga cũng có nói chuyện với lại một vài những thuyền nhân mà khi mà uh, vượt biên từ những năm 90 uh, ờ, hoặc là từ 75 tới 90 thì cũng tiếp xúc là họ rất là muốn đi qua Mỹ để đổi đời nhưng mà cũng phải trả một cái giá rất là cao có những người bỏ mạng này nọ mình nói là ủa sao sao nhiều người đi mà kiểu như là muốn rời khỏi đất nước như ta rồi trong thời gian đó cũng Nga cũng tiếp xúc được nhiều với lại những cái dự án mà phát triển bền vững, rồi các bạn mà đi du học về Việt Nam, rồi cũng xây lên ờ, những cái farm, rồi recruit những cái những cái local những những những những cái người dân ở gần đó để có tạo công an việc làm thì mình mới nói là ủa ở nước ngoài có gì mà sao người thì muốn đi để đổi mạng người thì đi về thì nó hay hơn thế là mình cũng bắt đầu mình mới bắt đầu là à hay là mình cũng đi tại vì cái sở thích của nga là muốn muốn làm một cái gì đó cho riêng mình cho nên là bắt đầu tìm hiểu là đi du học các kiểu nhưng mà khi mà bước qua đây rồi á bắt đầu nào là lạnh nào là nhiều hôm là tiền trong tài khoản bị âm nào là hả không nói được với người bản địa tất cả mọi thứ nó đổ dồn vô đôi khi là mình bị mất đi cái năng lượng tích cực ngay từ ban đầu ngay từ cái cái objective của mình là à đi để xem để tiếp xúc nền văn hóa có gì thì trời nhiều đêm cũng buồn quá thôi không biết làm gì mình đi học làm cái gì hay là thôi bây giờ bây, bây giờ mình qua đây mình làm phụ bếp mình làm gì kiếm sống cho nó rồi một hai năm cho có cái bằng rồi xong đi về chứ mình cũng không biết mình làm cái gì ở đây rồi thế là lạnh quá lại đi uống một cốc rượu <laughs> <laughs> khổ lắm <laughs> qua đây cái gì buồn là đi uống rượu còn qua bỉ đến đây là buồn là đi uống chai bia <laughs> bỉ là còn có cả sô cô la nữa đó nha ừ vừa bỉ có sô cô la nhưng mà sô cô la uống với bia thì nó hơi bị chua bia cho nên là thôi muốn ăn sô cô la thì đi ra giờ trưa còn muốn uống bia thì đi ra giờ tối Ôi rất là rất là lịch trình nhá. Ở Pháp là buồn là uống rượu, sang Bỉ là buồn là uống bia mà uống bia là chỉ uống buổi tối <laughs> để đúng rồi. để dễ ngủ thôi đúng không? Để để buồn buồn ngủ, để ngủ cho quên đời kiểu vậy. Mình mới nói là trời xưa mình cũng thích bia thiệt mà sao qua đây suốt khi mình thấy nó bợm bợm <laughs> sao thì đương nhiên là nhiều khi nó buồn quá thì mình mới bắt đầu là mình phải phải là à mình phải giải tỏa cảm xúc nhưng mà mình đâu có biết giải tỏa cảm xúc với ai cũng có những bạn cũng giống mình nhưng mình nói riết rồi cũng chán thì mình cũng phải tự tự thân vận động mình vượt qua cái nỗi buồn của mình ờ thế là thôi ta đi uống rượu <laughs> thôi ta đi uống bia <laughs> ngoài ngoài đồ cồn ra thì còn có làm gì để mà <laughs> giải tỏa cảm xúc nữa không à thật ra là cũng có nghe cũng nghe bợm bợm vậy thôi chứ thật ra là cũng ờ, cũng có nhiều hoạt động văn hóa khác nhau thì ví dụ như là khi mà qua đây thì tiếp xúc với lại nhiều nền văn hóa thì nga mới thấy là các bạn giỏi lắm có những bạn là tại vì có những bạn là ví dụ như các bạn nói tiếng pháp ha thì cái cái ngôn ngữ Latin thì là tiếng Pháp, tiếng uh, Tây Ban Nha với lại tiếng Ý là giống nhau cho nên là một người có thể nói đến ba thứ tiếng rồi cộng thêm tiếng Anh nữa là bốn thứ tiếng thì nga mới thấy là ôi sao mà người giỏi quá rồi rồi gặp những cái bạn sinh viên từ Erasmus uh, Exchange các bạn đàn hát ca múa các kiểu mà cái chết rồi mình thì tụt hậu rồi <laughs> thế là khoảng bắt đầu thế. ừ khoảng cách thế hệ thế là bắt đầu mới bắt đầu là thôi bây giờ mình mua màu nước về thế là ngồi vẽ màu nước rồi học cách gọi là color painting các kiểu nga cũng có một vài cái bức ảnh nó cũng nhỏ nhỏ dễ thương hôm nào ấy thì nga sẽ show cho mọi người <laughs> ok hôm nào show để để xem buồn ôi cổ sáng pháp trong tự nhiên cổ bị lãng mạn hay sao ấy ừ, nhở? không thật ra là sang pháp á, là là là lãng mạn nhưng mà mình chỉ đọc thôi nhưng mà sang bỉ á, mới là thực hiện cái lãng mạn của mình à thế bây giờ bây giờ lại còn mục đích đi Pháp nhưng mà sau đến mấy tháng thì bây giờ lại đang ở Bỉ rồi. Thế bây giờ Nga thấy là cái cuộc sống mặc dù là cùng là châu Âu nha thì cuộc sống của Pháp với cả của Bỉ thì nó khác nhau như thế nào và có hòa hợp dễ không? Hay có vấn đề gì khó khăn không? À, thật ra là so sánh với cuộc sống bên Pháp và bên Bỉ là hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau và kiểu như là rất dễ bị sốc luôn sốc lần hai ừ sốc, sốc lần tập hai thì cuộc sống ở pháp á, là khi mà nga đã nghe được à tiếng pháp rồi bắt đầu học cũng học bắt đầu học duolingo thì mình cũng à mình cũng nghe được cái accent của pháp rồi mình cũng hiểu các kiểu và pháp có một nền văn hóa rất là đặc trưng là ở ở, ở bọc đô thì có rượu vang rồi kiến trúc pháp thì mọi người cũng biết rồi ẩm thực rồi con người Pháp thì tất cả Pháp họ rất là giàu về nền văn hóa về chính trị và một lục địa một lục địa gọi là lục địa ờ, lục địa già nhưng mà họ rất là chỉnh chu trong tất cả mọi thứ và họ rất nề nếp thì mình đã quen cái cách đó rồi giống như là khi mà ăn cơm ở Pháp thì ví dụ như là Nga Nga không có dọn ra bàn ăn nhưng mà bác chủ nhà bác là người Pháp bác dọn sẵn bàn cho Nga bác để cả đĩa cả muỗng cả cả nĩa mặc dù là ăn riêng nhưng mà bác vẫn dọn bàn cho nga thì họ rất là chỉnh chu trong cái phong cách sống hàng ngày rồi uh, trước khi đi ngủ thì à họ uống một cốc rượu vang để uh, uh, để để để để uh, để để dễ ngủ các kiểu thì đó thì người ta quen cái cách mà cái nhịp sống nó chậm chậm và nó gọi là nó có nề nếp còn qua bỉ là một cái gì đó nó rất là khác ở Mỹ là không có một cái nền nếp gì <laughs> rồi qua đây là ở Mỹ là họ nói ba thứ tiếng là tiếng Pháp tiếng Hà Lan với lại tiếng Đức tại vì họ giáp à. danh với những cái vùng khác nhau ừ, ừ, ừ. thì bắt đầu mình mới nói là ủa mình bước ra một ngày họ nói tiếng Đức bắt đầu mình nói chết rồi thứ tiếng gì đây thế là thế là mình mới bắt đầu là trời trời trời nó lại sốc như vậy nhưng mà qua đây thì được cái là bên đây là họ nói tiếng Anh tại vì họ nói nhiều thứ tiếng cho nên là nếu mà họ, bạn ở bạn ở Brussels thì họ sẽ chỉ nói tiếng Anh thôi thì thế là mình lại hòa hợp nhanh mình lại đi kiếm bạn và bạn bên đây nó cũng đến từ rất là nhiều thể loại ví dụ như là có những bạn trẻ mới qua chỉ để thực tập một hai tháng như nghe như nghe học thực tập 4 tháng rưỡi hoặc là có những bạn là uh, chương trình Erasmus trao đổi sinh viên qua rồi có những bạn là nghiên cứu sinh thì có rất là nhiều thành phần ở bên bên bên Bỉ này và họ nói tiếng Anh cho nên là nhịp sống bên đây rất là vui trẻ khỏe và gọi là international international life còn ở Pháp thì một cái gọi là đặc trưng cho nên để mà so sánh hai cái thì nó sẽ sẽ hai cái khác nhau nhưng mà nó cũng là rất là hay là kiểu như là nghe đã trải nghiệm kiểu như là một cái là gọi là năng động trẻ chung còn một cái rất là truyền thống văn hóa và có nề nếp thì hai cái nền văn hóa là mình cảm thấy là trời sao mình may mắn khi mà mình ở được ở đây quá à ờ trời hay ghê ha tại vì mới chỉ có đi du lịch ở hai nơi đấy thôi còn chưa ở ở, ở hai nơi đấy bao giờ nên là không không thể cảm nhận được thì ví dụ như là đi thì Nga thấy là trong cái quá trình mà mình đi học bây giờ mình đang đi làm đúng không và kiểu như cái lý do gì mà ngoài cái chuyện là tò mò muốn biết dân châu như thế nào bởi vì hằng cũng biết là hằng nga đã đã từng làm việc ở việt nam rồi và cũng có một số vị trí nhất định trong công ty thì cái điều gì mà khiến mình quyết định từ bỏ <laughs> để mà sang châu làm lại từ đầu thì thật ra thì đó như nga nói đó là trong cái thời gian mà bị lockdown thì uh, tiếp xúc với lại nhiều người Ờ, một bên là, ờ, những người mà thuyền nhân vượt cả, bỏ cả cái Việt Nam để đi, hoặc là những cái người mà họ đến từ những nền văn hóa, ờ, ừ, khác, họ đi du học về rồi họ phát triển những cái, ờ, những cái sản phẩm để phục vụ cộng đồng. Thì tại vì cái sở thích của Nga là Nga Nga không thật ra nha nói về Việt Nam nha Nga không hề Nga không hề là yêu đất nước yêu tổ quốc các kiểu như nó to tát lắm Nga chỉ có là yêu những con người Việt Nam thôi thật ra là ừ. khi nhà Nga đến đâu là ờ uh, những người, người Việt Nam rồi ừ, tính cách của họ rồi cái cái lối sống cái cái văn hóa của họ là mình thích thì mình đã thích cái văn hóa Việt Nam và mình thích cái con người Việt Nam rồi thì Nga mới nói là à Nga muốn làm một cái gì đó để phát triển cộng đồng ở Việt Nam thì sau khi thấy là à ai cũng muốn đi hết và khi mà ai đi về cũng có một cái gì đó cho bản thân thì nó nói là à sao mình lại không làm cái gì đó cho mình tại vì đúng là khi mà đã làm năm sáu năm thì vị trí của nga cũng đã có ở công ty rồi thật ra cũng giàu thì không phải là giàu nhưng mà cũng là à cũng có gom góp muốn mua cái gì thì mình cũng có thể mua hoặc là hoặc, hoặc là à, mình thích cái đó thì mình đặt hàng về mua từ nước ngoài ship về rất là đơn giản còn qua đây một cái là coi như là mình cũng nghĩ là qua đây là mình mình sẽ bắt đầu lại từ đầu và đúng là đúng là bắt đầu lại từ đầu thì muốn cái gì mình có chất gốc tích góp mà chi ly kiểu nào cũng không thể <laughs> mua được <laughs> trời ơi muốn cái gì mà kinh ạ <laughs> ví dụ như một hôm nào đó mình muốn một chai nước hoa mình nói là hồi xưa mình chỉ cần à mình muốn mua nước hoa mình chỉ à mình mình mình mình gom góp một chút rồi mình mua được còn bên đây hả mình đi làm thêm rồi rồi mình đi làm cái này cái kia rồi trả tiền phòng các kiểu mình nói, chết rồi hết tiền mua nước hoa <laughs> rồi thì đó nhưng mà đó ừ. là cái mục đích của mình là qua đây là à mình muốn là có một cái gì đó để phát triển cộng đồng và phát triển bản thân mình à, không chỉ là à, đứng ở một nơi à, ok mình à, làm một cái vị trí đó ở một một ở Việt Nam rồi xong mình có một cái tầm nhìn của mình nó sẽ không rộng bằng những cái bạn mà khi mà đang qua đây về thì nga muốn là có một cái gì đó cho bản thân và phát triển bản thân phát triển tính cách để như là tạo một cái gì đó cho cho người Việt Nam nhưng mà du học sinh là thấy nói cái mà làm cái gì đó cho mình là sẽ nhiều hơn đúng không là mình phải đặt bản thân mình lên trước rồi sau đấy mình mới nghĩ cho cộng đồng hay là mình đi để trải nghiệm cho cộng đồng <laughs> thật ra là mình đi để mình trải nghiệm cho chính mình rồi mình inspire những cái bạn khác để đi theo mình à <laughs> là inspire đúng không nhưng mà tại vì tại vì sao nhở ở châu Âu ấy là đúng là kể cả là bỉ có nhịp sống rất nhanh nhưng mà cũng sẽ có nhiều lúc mình phải một mình và mình phải đối diện với tất cả mọi thứ ở Việt Nam là chỉ cần có quan hệ là làm tất cả mọi thứ giấy tờ <laughs> rồi rất là nhanh chóng không ngay cái chuyện như đi xin visa bây giờ bây giờ hỏi đến chuyện khó này vì xin visa thì đang từ phát đúng không mà qua bỉ mà làm intern thì visa thì đổi kiểu gì tại vì theo tôi được biết thì trong kiểu như trong khối châu Âu thì chỉ đi du lịch thì được nhưng mà nếu mà đi mà dài hơn 90 ngày là sẽ phải xin một cái kiểu visa khác. Ừ ừ. Thì à, cũng may mắn là uh, Nga đi theo diện là internship theo trường. Tại vì internship theo trường thì họ đã có họ trường ký ký hợp đồng trực tiếp với lại công ty thì mình cũng không có cần phải à phải xin cái này cái kia thì đó trường ký hợp đồng ừ, hợp đồng trực tiếp với lại công ty rồi mình sẽ lấy cái hợp đồng đó mình đi theo xin cái diện visa long stay visa long stay ở Mỹ thì đó mình ừ, đúng là giấy tờ nó sẽ phức tạp thiệt nhiều khi mình nói trời thôi bỏ khỏi đi cho rồi nhưng mà thôi <laughs> đúng là công việc mơ ước của mình tại vì uh, nga là đang theo cái kiểu là nga đang muốn theo cái mảng là sustainable development thì cái thesis của nga cũng đang theo cái mảng đó thì khi mà cái thesis theo mảng đó và bây giờ thực tập cũng là trong một công ty mà uh, gọi là uh, mining là công ty uh, ờ, khai thác khoáng sản nhưng mà họ cũng đi theo hướng là phát triển cộng đồng phát triển bình xanh vững. sạch ừ. ở ừ, bình phát triển bình vững thì tự nhiên nó lại ráp ráp ráp ráp vào đúng những cái mà mình đang mong muốn thì tôi mới nói là thôi đây là cơ hội của mình mình phải đi thôi <laughs> cho nên là giấy tờ nó cũng phức tạp thiệt có hôm mà đứng ngay đại sứ quán ở pháp, uh, đại sứ quán mỹ ở pháp nga đứng khóc ngay tại chỗ luôn họ cần giấy tờ abcd nga mang đúng cái giấy tờ đó tự nhiên ngày hôm đó họ đòi tới giấy tờ e nga nói là ủa sao kỳ vậy abcd sao bây giờ để để ra e bắt đầu họ bắt phải về làm lại mà nga là đã qua mỹ rồi mà một từ Bỉ qua Pháp thì cũng phải 4 tiếng mà cũng phải xin nghỉ phép các kiểu rất là cực mà mình đã chuẩn bị sẵn hết giấy tờ rồi thế là không biết làm gì hết chỉ có đứng khóc rồi <laughs> mà khóc Trời. cũng không có ra ừ khóc xong cũng không có được cái gì hết trơn khóc chế rồi đi về <laughs> Trời khổ thật thế xong vụ đấy thì xử lý sao thì cũng phải về để chuẩn bị cái giấy tờ mà họ đòi thôi à nhưng mà Ờ, chuẩn bị xong là được hay <laughs> là người ta lại còn đòi giấy tờ khác nữa thì um, thật ra là cũng đã được rồi thì nộp xong là cũng email email cái kiểu hình như nước mắt cũng có cũng cũng có <laughs> cũng có năng lực hay sao á <laughs> thấy khóc dữ quá gửi email mày gửi cái này cho tao đi mày gửi cái kia cho tao đi thế là cũng phải ok gửi gửi gửi thì sau đó một tháng sau tức là nga qua tháng tư thì tầm tháng 6 là nga đã có visa long stay thì trong hai tháng đầu thì Nga sống bằng à, visa thư viện à, travel visa còn hai tháng sau thì bắt đầu có visa long stay rồi thì cũng đỡ nhưng mà nghe thì cũng dễ nhưng mà thật ra là làm là không dễ đâu đúng không <laughs> nghe là đúng kiểu rồi. đi Trời. đi rất smooth nước mắt khóc khổ lắm <laughs> đâu kể coi còn khóc là vì lần nào ngoài chuyện visa nữa nào trời ơi khóc dữ lắm chứ mỗi lần mà bị mất năng lượng là khóc cho quên ngày quên tháng có những cái lúc mà uống rượu uống bia là khóc cho đã rồi xong đi uống để để, để đi lấy động lực để đi um, để đi đi để đi, đi tiếp chứ ví dụ như là nhiều khi á là nhiều khi mình mình sống bên đây là mình kiểu như là mất luôn cái năng lượng tích cực ừ, cũng mất luôn cái cảm xúc mà kiểu như là à cái này hồi xưa mình thích lắm ví dụ như hồi xưa mà mình mà tới được um, mình mà nhìn thấy những cái cảnh mà ở châu Âu á, mình trời ơi, sao đẹp quá, đẹp quá. Cái xong bây giờ mình bước đúng cái cảnh đó hồi xưa mình thấy rồi mình nói ủa sao mình không có cái cảm giác gì hết. Tức là khi mà mình mất đi năng lượng tích cực và mình mất luôn cái cảm xúc của mình thì thì thì lúc đó là mình mình không có còn cái động lực gì để bắt đầu mình tiếp tục luôn. Cho nên là bắt đầu mới phải tự nhiên lúc đó mới phải là à mình đi tìm cái gì đó cho mình Thế là ngồi mẫn ma mẫn nghĩ mình mới nói, à, bây giờ mình thích cái gì, bây giờ cái cảm giác của mình là gì, thì bây giờ mình mới nói là, à, mình đi tìm cái cảm giác mà mình đã thích. Ví dụ như hồi xưa là mình rất là thích cái cảm giác mà rút vào nách của mẹ ha, và mình ngửi cái mùi nách của mẹ, ừ, ừ. Mình tại vì hồi xưa là ngang ngủ với mẹ tới cả năm lớp 6 vẫn còn ngủ với mẹ, mà cho nên là cái cảm giác đó mình rất là nhớ, nhớ cái mùi của mẹ rồi nhớ về những cái mà mình ví dụ như đơn giản là ờ, đi với mẹ hoặc là đi du lịch cùng mẹ thì tự nhiên những cái cảm giác đó nó ùa về thì nó nó lấy cái động lực cho mình. Thì hồi trước ở Việt Nam là mình không hề nhận ra cái cảm giác này đâu. Ví dụ như là mình ăn một tô phở mình nghĩ, ờ, tô phở, hoặc là hả mình rất là ít gọi điện về gia đình thì thì thì thì cái cảm giác đó hồi xưa ở Việt Nam mình không có nhưng mà cái cảm giác nó đã đã có trong người mình rồi nhưng mà mình không có nhận ra cho đến khi nhiều khi qua đây ăn đồ mô nhiều quá <laughs> ăn đồ khuyến mãi nhiều quá tự nhiên cái cái cảm giác nó ùa về hoặc là những cái khi mà mình buồn quá khi mình cũng phải nghĩ về những cái cảm giác đó để mình mình lấy lại cái năng lượng của mình nhiều khi là hoặc là những cái lúc mà mình khó khăn quá thì mình mới nghĩ được những cái cảm giác mà hồi xưa mà mình không nhận ra thì chắc là cái đó là một trong những cái gọi là ờ, phát triển bản thân khi mà mình sống một mình và cô đơn ở bên đây. Ồ, trời ơi! Đúng là những lúc mà không còn ai là chỉ còn mình thôi đấy. Đúng rồi. À, thật ra cái ý mà mà Nga nói thằng rất là hay nhá, tại vì cái chuyện mà đi tìm một cái cảm giác mà mình thích ấy, nó sẽ rất khác với những cái thứ tại vì nhiều khi ở Việt Nam mình được xem những cái ảnh đấy và mọi nhiều nhiều người share nhiều người nói là ôi chỗ này đẹp lắm chỗ này hay lắm và đấy là cái cảm xúc của mọi người á và kiểu mình bị đi theo đám đông á nhưng khi mà sang đến bên này rồi thì nó lại không thực sự là những cái gì mà mình muốn thì du học mà đặc biệt là châu Âu nhá vô tình nó sẽ cho lại mình một một cái khoảng không gian để mình bắt buộc <laughs> phải hỏi chính bản thân mình là mình thích cái gì và mình muốn làm cái gì tại vì nếu mà không biết mình thích cái gì mà không biết mình muốn làm gì á là rất là rất nguy rất nguy hiểm ở bên này ừ, ừ. vì cái mùa cái mùa đợt tháng 1 là cái mùa <laughs> mà kiểu mùa lạnh và bên này nó có một cái cụm từ là depression season nó có nó có hẳn một một cái term như thế luôn ấy và tất cả mọi người đến cái mùa đấy là bắt đầu đi bác sĩ tâm lý là bắt đầu đi therapist và để giải tỏa hết cả cái nguồn năng lượng này ra kể cả bọn locals cũng có nha không phải là chỉ du học sinh không đâu <laughs> nên là cái mùa đấy là cái mùa mà không bao giờ các trung tâm du học <laughs> nói với chúng ta khi chúng ta chưa sang đất nước <laughs> khi sang chưa sang châu bao giờ cũng nói là ui trên châu là một thiên đường tuyết trắng và mọi người kiểu rất giàu mọi người kiểu rất sang chảnh các thứ và sang ở đây mình thấy là đúng là có những cái giai đoạn mà mình đúng là mình chỉ có một mình mình và bốn bức tường <laughs> rồi bắt đầu mình phải suy nghĩ mình phải suy nghĩ là cái cái mục tiêu của mình ở đây là cái gì làm tại sao mình bước tiếp rồi cái động lực của mình là gì mặc dù là suy nghĩ vẫn chưa có ra nhiều khi mình chưa nghĩ chưa có nghĩ ra được nhưng mà ít nhất là mình động não chứ không có để là não của mình nó bị động ha <laughs> cái lúc đấy là chỉ ngồi nghĩ thì có viết ra hay có làm gì không có thật ra là nga cũng có một vài bài viết trên blog cá nhân của nga nga cũng có một vài bài viết ví dụ như là nga cũng viết về cái cảm giác thuộc về tức là cái cảm giác mà gọi là belonging về một cái gì đó cũng có viết ra rồi nhiều khi cái watercolor này của nga nga cũng vẽ rồi kiểu như là nó nó làm mình làm một cái gì đó để mình xả cái stress của mình ra thì đó nó có nhiều thứ lắm hoặc là đơn giản là nhiều khi qua hôm nay buồn quá không có chuyện gì làm gọi gọi hết người này tới người khác tám <laughs> hết chuyện này tới chuyện khác để hả mình qua được cái cái, cái lúc mà mình như vậy ờ rồi <laughs> nói đến cái chuyện tám lại nhớ cái vụ mà đợt mà đợt đợt covid mà cho lockdown lúc đấy nga chưa sang nó lockdown một cách gọi là lockdown luôn như ở Việt Nam á thì cái hồi đấy tại vì kiểu cứ ở nhà mãi chán mà cái hồi trước nhà còn ở trong cái một cái căn thuê bé xíu ra mà lúc nào cũng thấy yên tĩnh xong có những cái hôm mà chán quá vừa làm việc này vừa gọi điện thoại kiểu như là FaceTime cho mọi người ở nhà ấy xong bảo là mọi người làm gì cứ làm đi nhưng mà đây vẫn cứ bật ở đấy để kiểu cảm giác như có có cảm giác có người ở cùng với mình ở trong cái nhà đấy á thế là kiểu mẹ cũng cứ vừa nấu ăn xong rồi bên này thì con cứ vừa làm việc đấy thỉnh thoảng tám vài câu xong thỉnh thoảng lại chả làm gì mẹ ở nhà xem tivi con bên này vẫn làm việc cái kiểu cảm giác cho mình có một cái không gian mà và mình có người ở trong đấy vì cái đợt covid là cái đợt rất rất thê thảm ở bên này luôn không được đi đâu không được về Việt Nam xong suốt ngày lên báo lên mạng thì chỉ là hôm nay mấy trăm người chết rồi ngày mai bao nhiêu người tiêm vaccine thế là hết câu chuyện không có một cái gì khác cả ôi trời ơi thật sự thật sự là cái đợt đấy là, là căng thẳng ừ. mới mà khi mà mới bước qua đây nha cũng bị cái cảm giác cô đơn á tức là tại vì mình chưa có ai chơi mình chưa có ai nói chuyện á cho nên là lúc đó là mình lại nghĩ mình lại đi tìm cái cảm giác belonging của mình đó là mình lại à, nghĩ tới lại cái việc là à gia đình mình sao rồi như thế nào rồi mình nghĩ về những cái người mà mình yêu hoặc là như vậy thì bắt đầu mình sẽ vượt qua được cái khoảng không gian đó thì đúng là như hằng nói là cái cái lúc mà lockdown ở bên đây thì ờ hằng gọi điện về trong gia đình như này như kia nhưng mà tại vì khi mà nga mới qua nhưng không có dám gọi về nhiều tại vì gọi về nhiều một cái là mẹ biết là mình đang có chuyện gì xảy ra thì bắt đầu mẹ lại lo mà mình thì lại mẹ lo thì không có giải quyết được chuyện gì hết cho nên là bắt đầu là mình cũng không có dám gọi nhiều thế là thế là hằng biết nga làm gì không thế là bắt đầu mình bắt đầu mình thay đổi bản thân mình mới nói là bây giờ cái cảm giác thuộc về của mình đó là nó đang ở Việt Nam rồi thì từ từ mình quay lại mình lấy thôi bây giờ mình kiếm cái cảm giác thuộc về mình thay đổi cái cảm giác thuộc về đó mà thay đổi qua bên đây thì đó ví dụ như là đi rồi tự có hôm tự lang thang lang thang khắp phố phường bọc đô rồi kiểu uh, đi nhìn cái này đi nhìn cái kia rồi hoặc là nói chuyện với bà chủ nhà bác chủ nhà người pháp cho nên là bác cũng mình cũng bập bẹ được vài thứ thôi nhưng mà kiểu như là bác cũng chỉ cho mình một vài thứ thì tự nhiên cái cảm giác thuộc về đó của mình nó lại thay đổi theo vị trí địa lý của mình đang sống <laughs> đó ví dụ như là à có hôn thì có hôn Valentine ha có hôn Valentine buồn quá không có chuyện gì làm thế là đi mua hai cái bánh ngọt về tặng bác chủ nhà một cái nhà một cái thế là ngồi trên bàn ăn gọi là happy valentine <laughs> thì đó cái cảm giác thuộc về đó của mình mà là mình tự có thể thay đổi được và và và tự nhiên mình thấy tự nhiên cái mình dễ dãi <laughs> ai dụ sống đâu quen đó ai dụ ai dụ cái gì là làm theo <laughs> là và cái cảm giác thuộc về đó nó cũng sẽ thay đổi theo cái mà mình nhìn nhận theo và làm mình hạnh phúc hơn trời ơi hàn lâm quát nha ôi cái này cái này là một cái mà rất rất hay nha tại vì đúng là cái cảm giác thuộc về là nó là cảm giác ấy và nhiều khi mình có thể tạo nó tạo ra nó được ấy thay vì cái chuyện là mình cứ phải mình cứ phải ngồi ở nhà rồi mình buồn thảm và mình nghĩ là ui giờ này mà ở Việt Nam là sẽ có một bát <laughs> hột vịt lộn xào me <laughs> ôi giờ này mà ở Việt Nam <laughs> là, là sẽ ở yeah, Hà là sẽ nghe là ăn sủi cảo nha ăn sủi cảo hát cảo trời ơi giờ này ở Việt Nam là sẽ có một bát kiểu ốc luộc trong vòng mùa trong mùa đông kiểu hoặc là ngao hấp gì đó trời ơi nghe thế mà đấy xót hết cả cõi lòng nhưng mà đúng là là phải phải đi tìm những cái thứ mới mà mình muốn thuộc về bởi vì là um, hôm trước hằng có đọc một cái cái, cái có biết cái app mà Bumble không cái app mà hẹn hò ở bên này á <laughs> ừ. không không dùng app nha nhưng mà có tại vì hôm trước lên công ty thì nó có một cái poster rất là bự nó treo ở trước cửa công ty á thì tại vì cái khu đấy nó cũng khu trung tâm thế nó treo ở đấy xong mình đi làm thì mình thấy nó ghi là if you don't go you will never know thì nó theo cái hướng là nếu như mà mình không có đi hẹn hò thì mình không bao giờ biết được là mình có tìm với người phù hợp với mình hay không nhưng mà bây giờ link với cái chuyện này của nga thì đúng là nếu như mà mình không đi tìm những cái thứ mà mình muốn thuộc về cái thứ mới á, thì mình không bao giờ biết là mình có thể hòa nhập mình có thể vui và mình có thể gọi là hạnh phúc với cái cuộc sống hiện tại của mình hay không thì tự nhiên thấy nghe xong thấy inspire quá <laughs> nên là mình nhớ đến cái chuyện nhớ đến cái quote đó <laughs> đúng rồi cái cảm giác thuộc về đó mình có thể thay đổi được ví dụ như là mình có bạn ở Việt Nam nhưng mà bây giờ bạn Việt Nam của mình không có thì mình bắt đầu mình đổi cái cảm giác cái cảm xúc của mình qua cái bạn châu châu Âu bên đây thì đó thì cái cảm giác của mình là à khi nào muốn ra ngoài thì gọi các bạn châu Âu đó đi chơi với mình thì đó là hồi xưa là người Việt Nam bây giờ là người châu Âu thì mình sẽ phải thay đổi cái cảm giác thuộc về của mình từ cái mặt địa lý này qua mặt địa lý khác và từ cảm xúc này qua cảm xúc khác hài hài hài. cảm Trời ơn tâm đắc quá <laughs> đúng là người có nhiều kinh nghiệm rồi có khác <laughs> chia sẻ rất sâu sắc <laughs> rồi thế bây giờ bây giờ mình cảm thấy là mình ở châu Âu rồi mà có rất là nhiều cái thứ hay và ví dụ như bây giờ Nga thấy là Nga của ngày hôm nay và Nga của tháng 1 trước khi mà đặt chân sang châu Âu thì khác nhau như thế nào? Thật ra là bản thân mình thì cũng không có khác nhau nhiều lắm. À, tức là cái cái mục đích của mình đi thì mình vẫn có được nhưng mà cái mà mình cái trải nghiệm của mình nó nó hay ho hơn ví dụ như hồi xưa mình nói là à đi ra ngoài bạn bè, à, bạn bè người nước ngoài nhiều thì nó sẽ vui hơn. Nhưng mà khi mà đúng là khi mà mình gặp được những cái bạn đó thì cái vui đó nó mới nó mới nó mới mới mới trúng là cái vui hoặc là cái nỗi buồn đó nó mới đúng là cái nỗi buồn khi mà mình đã trải qua những cảm xúc đó ví dụ như nha ví dụ như hồi xưa mình mình nói là à đi chơi với bạn vui lắm qua đây thì ờ mình đi chơi với bạn cũng vui lắm nhưng mà lâu lâu thì mình lại có cái hiệu ứng gọi là Gọi là ờ, gọi là, cô đơn khi mà ở trong đám đông. Thì ví dụ như là nhiều khi là, à, mình mình họ giỡn theo cái nền văn hóa của họ, hoặc là họ họ đùa, họ cười cợt trên những cái mà, gọi là, chính trị văn hóa, mà mình lại không hề thuộc về cái văn hóa chính trị đó, cho nên mình không có hiểu. Thì đó, nhiều khi mình lại cô đơn trong chính những cái đám đông của mình mà mình tới, thì đó là những cái cảm giác, gọi là, mình có được và và và mình mới nói là à hay quá cái cảm giác này là mình phải làm sao để mình phát triển bản thân mình để mình đi theo gọi là ừ, cái nền văn hóa của họ và mình muốn được trải ừ, trải nghiệm và và gọi là hòa mình vào nền văn hóa <laughs> thì thì đó thì hồi xưa mình không hề được không hề nghĩ như vậy cho đến khi mình mình qua đây mình tiếp xúc rồi xong mình tự nghiệm ra rồi mình đọc rồi mình xem những bài báo rồi rồi bên đây họ cái list phim của họ cũng khác cái list phim của mình nữa cho nên là khi mà mình coi những cái list phim của họ thì mình nói là à hay quá mình nghiệm ra được những cái mà mình không hề hồi xưa ở Việt Nam mình không hề biết hoặc là mình biết là à hồi xưa mình nghĩ là à, đi qua nước ngoài là vui lắm nhưng mà phải qua bên thì mình mình mới thấy vui được và cái mà mình cái mà mình cảm thấy là mình thay đổi là mình được trải nghiệm rất là nhiều cảm xúc khác nhau và chắc là cũng đủ cho mình để lớn <laughs> Trời, kể tên một vài cảm xúc mà mới được trải nghiệm ở châu coi. Thì đó, cảm xúc là cảm xúc là belonging, phải thay đổi cái cái belonging của mình hoặc là cái cảm giác là uh, gọi là alone um, gọi là alone in crowded tức là khi mà ở trong đám đông là mình vẫn bị bị cô cô đơn hoặc là có những cái là cái cảm xúc của mình là uh, bị công an bắt <laughs> ừ, <laughs> có cái <laughs> đó là có có rất là nhiều kiểu số không phải là bắt mà ví dụ như hôm trước á, là ở bên đây họ có cái tiệc gọi là housewarming là họ sẽ rủ rất là nhiều bạn bè về thì cái nhà hôm đó rất là to và và cái nhà hôm đó là đến nên um, nghĩ là ngày hôm đó là họ phải host cái nhà đó phải đến host đến 100 người thì vô tình là nóng quá 100 người mà phải đóng kín cửa tại vì nếu mà hé ra một cái là ồn một cái là hàng xóm gọi công an tới thì nhưng mà 100 người nóng quá chịu không nổi mở cửa ra thế là công an tới mình cũng có biết gì đâu mình cũng dơ điện thoại lên mình quay phim thế là công an gọi ra đây ra đây <laughs> nó, nó nói rất là thẳng thắn nó nói là tao không có thích mày quay phim tụi tao cái xong ngăn mới là ơ ờ, tại vì nga cũng có đọc là uh, tại vì mình là mình đọc văn hóa văn hóa mỹ thì văn hóa mỹ là họ được quay phim uh, công an ở ngoài đường nhưng mà văn hóa châu âu này thì nga chưa có biết lúc đó mới qua cho nga có, chưa có biết là à mình không có được quay phim hay là được quay thì nó ok vậy để tao xóa <laughs> thế là nó nói ờ ok xóa xong được cho đi <laughs> nói, trời ơi lúc đó hả thở ra hơi luôn <laughs> kiểu như là đã là du học sinh mà hả đã còn từ du học sinh từ pháp mà còn đang đứng trên nước mỹ mà còn chưa có visa của mỹ nữa mà là đang trong diện visa du lịch nữa mới nói là trời bây giờ mà có một cái gì đó mà chút chắc còn cái này chắc chết <laughs> đúng chút chắc là chắc chết luôn á <laughs> đó thì thì có nhiều cái mà nó mắc cười lắm tức là hoặc là hả mọi người hả hôm trước mọi người nấu ăn à, tại vì nha, cũng có nhiều bạn là ví dụ như họ đến từ, ờm, ờ, Portugal hoặc là đến từ, ờ, Morocco hoặc là đến từ, ờ, Romania. Thì đó, tức là đến từ nhiều đất nước khác nhau, hoặc là họ chỉ: "Nè, món này nè, nè món kia này nó "Trời ơi, cái món gì mà nó khó đọc tên quá!" Nói cái gì mình cũng ngơ ngác: "Ơ, hay quá! Ơ, hay quá!" <laughs> <laughs> thì cái cảm giác gọi là cảm giác không biết gì <laughs> ờ cái cảm giác đó nó rất là hay thôi như một tờ cái trắng nhau kiểu nhiều khi mình nghĩ ở Việt Nam mình cũng tương đối già rồi đấy nhưng mà sang đây là chúng nó lúc nào cũng có câu no you're just not a baby lúc nào cũng ờ. có câu là mày chỉ là em bé thôi ấy, ờ. và ừ. kiểu mày chưa biết gì đâu <laughs> đã vậy bước ra đường lúc nào cũng này 20 tuổi đúng không <laughs> nó dạ không 29 tuổi nó hơi tông tin đưa passport tao coi nó trời ơi là trời cho nên là cái gì cũng mới mà tụi nó còn đối xử với mình như con thích nữa cho nên là cái gì tụi nó cũng giảng cho mình nghe hết trơn <laughs> Nó cũng hay mà, trời đâu phải là ở đâu cũng được được được có cái vibe của con nít đâu, rất tốt. Đúng rồi, đúng rồi, đúng, đúng, chính xác. Ờ, <laughs> mà tại, kiểu như, ở bên này là mình đi mình rất hay đeo ba lô á, tại vì đeo ba lô ở bên này nó nó rất là tiện, tại vì đi đâu cũng có đồ được á. Mình đeo ba lô xong rồi mặc quần jean rồi mặc áo phông, trông không khác gì một đứa học sinh cấp 3 mà nhiều khi bọn cấp 3 bên này nó nó make up vào nó trang điểm mà trông nó còn già hơn cả mình luôn ấy. À, kiểu nhiều khi đi cũng cũng không biết là nên vui hay nên buồn. <laughs> có hôm như đi ngó ngoài đường á ha thì mình nên vui còn khi mà nghe đi làm á là nghe rất là chỉnh tề để cho mọi người biết là à mình cũng đã có <laughs> mình không phải con nít <laughs> để cho khi mà mình nói hoặc là mình thuyết trình nó sẽ dễ tương đối dễ hơn cho nên là đúng là có cái lợi cũng có cái hại <laughs> thỉnh thoảng Ôi, thật sự thật sự bên này nhưng mà đúng là cái đấy là cái trải nghiệm mà không bao giờ có được Việt Nam phải nghĩ thế tại vì khi mà mình còn một vài năm nữa là chạm đến ngưỡng 30 thì không có ai ở Việt Nam nói là kiểu mình <laughs> mình vẫn còn là con nít nhưng mà trời ơi, bên này kiểu cảm giác như mình vẫn rất là bé mình vẫn rất trẻ và mình mình mình chưa có mình vẫn chỉ là một tấm chiếu mới và chưa trải bao giờ ấy thì đấy là một cảm xúc rất là rất là thú vị ừ, một câu hỏi gần cuối cùng nếu như mà bây giờ Nga được nói một điều gì đấy với bản thân của Nga sau khoảng 7 năm ở châu Âu thì Nga sẽ nói gì? 7 tháng. Ờ 7 7 tháng, xin lỗi, <laughs> xin lỗi. um, tự nói về bản thân, tự nói cho bản thân mình hả? Chà, cái này khó nha. À, hồi xưa đến giờ Nga vẫn nói chính tức là từ xưa đến giờ Nga vẫn nói là cái bài hát của cái bài hát là What doesn't kill you make you stronger tức là nga vẫn tự lúc nào cũng nói với chính bản thân mình là lúc nào mình cũng sẽ stronger khi mà những cái những cái cái cái điều không may nó sẽ đến với mình hoặc là những cái điều mình không mong muốn nó sẽ đến với mình nhưng mà có những đôi khi nga sẽ tự cho bản thân mình kiểu như là nằm la liệt khóc đã rồi thôi hoặc là cho bản thân mình tự làm sai cái đó để cho mình bước tiếp tức là mình biết là sau cái trải nghiệm đó là mình có thể là mình sẽ kiểu như là mình sẽ phải sẽ yếu hơn đó kiểu như là hoặc là ví dụ như nghe nói ví dụ uh, ví dụ như là mình có người yêu ở Việt Nam xong cái mình uh, chia tay bên này mình nói là ừ mình sẽ bước tiếp mình sẽ mạnh mẽ hơn nhưng mà nhiều khi mình cũng không có mạnh mẽ đến cái mức ở đâu, cho nên là nhiều khi mình vẫn cho cái mình cái cảm xúc xúc là mình phải yếu lòng, rồi mình khóc đến những cái mà mình mà mình trải qua để cho mình có được cái trải nghiệm bản thân của chính bản thân mình. Cho nên là, à, chính bản thân Nga bây giờ nói là cái gì đến nó đều có lý do của nó, cho nên là mình chấp nhận và mình debate thì cũng không được rồi tại vì nó cũng sẽ tới với mình cho mình phải làm tìm một cách nào đó để mình gọi là mình xoay chuyển cái tình thế của mình nó không có còn make mình stronger nữa mà mình nó sẽ make mình flexible à, what doesn't kill you make you flexible <laughs> là hồi xưa đó hồi xưa cái câu của cái ai nói là what doesn't kill you kill you make you stronger không bây giờ what doesn't kill you make you more flexible <laughs> ờ đúng đúng đúng trong một cái tình huống mà mình không biết trước ngày mai như nào và không biết trước là visa của <laughs> mình lần sau có còn gia hạn được hay không thì đúng là phải flexible thật <laughs> ừ. đó rồi cảm ơn vì đã chia sẻ cái câu đấy vì hằng nghĩ là cái đấy nó cũng là một cái thứ mà sẽ rất là nhiều người nó nó sẽ có một cái kiểu như là ảnh hưởng đến nhiều các bạn trẻ tại vì mình sống trong một cuộc sống mà có nhiều thứ mình không được chọn đúng là có nhiều thứ không được chọn nhưng mà có rất nhiều thứ khác mình được chọn nên là mình kiểu phải flexible và phải phải theo một cái flow đấy mình có thể tạo ra những cái thứ mới rồi cảm thấy mình vui hơn mình happy hơn tại vì hằng nghĩ là nga cũng là người rất là hướng ngoại đó <laughs> đúng không <laughs> cũng thấy hướng ngoại á sang một Chắc tuần là như vậy là một tuần mới thế là siêu cao thủ rồi <laughs> ngày xưa tôi đi là tôi cũng phải mất mấy tháng đấy <laughs> tôi mới có thể gọi là hòa nhập được nhanh lắm tại vì ở bên đây cái gì nó cũng nhanh đó tại vì bản thân nga là 40 ngày mới được qua à, trước khi qua đây là xác định 40 ngày qua là bắt đầu trời ơi, mọi thứ xoắn lên rồi qua đây một cái là trời ơi cái gì nó cũng khác cái gì nó cũng thay đổi mà mình còn không được nói với lại người khác nữa mình không được nói tiếng pháp mình không nói được cho nên là mình phải làm cho thiệt nhanh cho nên là mình cũng cái gì tới nó cũng tới, cái gì nó cũng sẽ có lý do của nó. <laughs> rồi ok. Đây bây giờ là câu hỏi cuối này. Nếu như mà được khuyên các bạn mà muốn đi du học theo kiểu như của Nga đi thì các bạn đấy nên biết điều gì trước khi mà quyết định ừ, đi du học? Ừ, thì uh, Bản thân Nga nghĩ là các bạn nên có một cái mục tiêu nhất định. Ví dụ như là giống như Nga là Nga sẽ đi theo diện là Nga xác định là à cái năm Nga đi học này là cái năm gọi là gấp chia tức là nga không đi làm cũng không có bị deadline uh, của khách hàng cũng không nhiều khi cũng không có bị tiền áp lực tức là tiền nó vẫn áp lực mình nhưng mà hồi xưa mình đi làm để mình được nhiều tiền hơn nhưng mà bây giờ mình có một cái khoản tiền đó bắt đầu mình chi góp thì cái cái cái cái cảm giác mà hồi xưa là mình phải đạt được nhiều hơn nhiều hơn nó rất là áp lực còn bây giờ là mình mình gọi là gap year mình có cái số tiền đó mới bắt đầu mình đi làm rồi mình trải trải qua ờ, trải um, chi trả chi trả cái cuộc sống của mình thì đó thì nó sẽ từ từ hơn và xác định đây là cái gấp year của nga và nga cũng rất là vui trong cái việc là mình làm đúng cái gấp year của mình và không có bị quá nhiều áp lực về gọi là uh, cái cái gọi là cái nỗ lực bản thân để phát triển gọi là ở ở Việt Nam như khi mà mình đi làm thì đó nga khuyên các bạn là ừ, nga cũng chẳng muốn dạy các bạn làm cái gì làm cái gì hết thì thật ra là các bạn cũng sẽ tự biết là các bạn cần gì và các bạn cứ đi đi theo đúng cái mục tiêu đó nhiều khi thì đó cái gì nó nó tới với mình mình không không có biết trước được cho nên là mình cứ cứ nghĩ là à mình sẽ còn làm cái gì thì mình cứ đi theo cái đó thôi mình sẽ đi theo và mình đúng là mình muốn cái gì thì nó sẽ tới với mình cho nên là mình phải muốn mình phải đặt ra cái kế hoạch cho bản thân mục tiêu của mình như thế kế hoạch của mình như thế rồi bắt đầu mình đi thôi rồi mục đi rồi cũng có thể quay lại nhưng mà quay lại để mình cười <laughs> chứ đừng có quay lại mà nói trời ơi trời tôi không muốn đi nữa <laughs> thì đó là là đó đặt ra đúng cái chỉ tiêu rồi mình đi rồi mình lâu lâu mình quay lại mình cười cái là à, mình đã đi được rồi thì đó thì các bạn cho các bạn lời khuyên như vậy thôi rồi ok cảm ơn nga rất nhiều đã chia sẻ hôm nay và có rất là nhiều thứ mà Hằng tâm đắc và cũng hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội để được nói chuyện học hỏi nhiều thêm tại vì hai cái đất nước của Nga là Hằng nghĩ là Bỉ không phải là trong top của các trường của không phải trong top mà các nước của Việt Nam hay gọi là marketing hay giới thiệu nhưng mà nghe Nga kể thì có vẻ là nó rất là thú vị và có rất là nhiều cái cơ hội là mình được học hỏi và Pháp thì từ trước đến giờ mọi người cứ nghĩ đi Pháp là học ừ, về bên kiến trúc đúng không rồi phải học cái thứ mà rất là lãng mạn kiểu như là thiết kế thời trang hay là thiết kế nội thất hay là kiến trúc sư này nọ nhưng mà đây đây đi Pháp học marketing đây và hiện tại thì đang làm việc ở Bỉ đúng không <laughs> đây là một một tấm gương rất sáng cho các em mà không không phải là ngành gọi là top của Pháp mà vẫn có cơ hội để được ừ, được sang Pháp và được đi du học thì đúng như xác. nói là ừ cái biết Tại mình vì muốn đi học đi học nó không nó không có nhiều, tức là đi học nó nó kiến thức của mình chỉ là kiến thức academic mà cái kiến thức đó mình đọc vẫn đọc được, mình vẫn ừ. có thể tự học được cái kiến thức đó. Cái mà mình cần đi học á là học cái nền văn hóa khác nhau, thì đối với Nga là ở Bỉ là cái nền văn hóa khác nhau đó là rất tuyệt vời, rất perfect. Khi mà các bạn cần trải nghiệm một cái gì đó hoặc là Pháp các bạn muốn trải nghiệm văn hóa thì các bạn tới Pháp thì đó các bạn muốn trải nghiệm cái nền văn hóa đất nước khác nhau các bạn tới Bỉ tại vì ở Bỉ có có cái European Commission uh, ờ, uh, ờ, European Mission Commission Union ừ, cho nên ừ, là ừ. tất cả các nền văn hóa của châu Âu tập trung ở đây thì đó các bạn không cần đi đâu xa hết chỉ cần ở Bỉ mà đi trải nghiệm là đủ rồi ừ, trời xuất sắc rồi, cảm ơn Nga rất nhiều. Chúc cho con đường học hành và gap year của Nga sẽ có thật nhiều trải nghiệm vui ở bất kỳ nước nào ở châu và biết đâu có cơ hội lại sang các châu khác. Yeah. <laughs> cứ đi thôi, mình cứ đi thôi, mình lại flexible theo những cái gì mà doesn't Đúng. kill mình. <laughs> Chính xác. Rồi, cảm ơn Nga rất nhiều và cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập lần sau. Rồi, ok. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Chào Hằng. Các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast và Spotify. Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email du học chữa lành a gmail.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.